showroom của chúng tôi và trên đây là một số dạng bếp từ của hãng Kuchen còn đây là chiếc máy rửa bát của Bosch mà chúng tôi ờ, chuẩn bị giao hàng còn ờ, bên này cũng là một số máy hút mùi của hãng Kuchen và đây chính là bộ ờ, dao chúng tôi mới nhập về mang thương hiệu Z Wilding Vâng, xin chào tất cả các, bạn. Hôm nay tôi muốn à, thử nghiệm cái bộ dao à, Z wiring này cho các bạn. Đây là bộ dao 7 à, món rất nổi tiếng ở châu Âu. Theo lịch sử mà chúng tôi biết thì cái thương hiệu Z wiring này có tuổi khoảng 3 300 năm rồi. Và hôm nay tôi cũng muốn thử xem là thực sự là cái bộ dao này nó có công dụng gì. Đây chính là cái kéo cắt gà này. Đó, nó vô cùng là sắc bén theo ở đây đây chính là cái thanh à, mài này Đấy, khi mà ra cùn có thể là sử dụng mài đây chính là cái thanh uh, con uh, con chặt gà Đấy, ví dụ anh chị có thể mài như thế này Đấy. ok tiếp đến là một con uh, nhỏ hơn con này có thể dùng để chặt xương thay chặt gà ta có thể chặt xương con này là con à, thái rau các bạn có thể nhìn thấy rằng là những cái đường nét của nó này đây nha uh, Z này đấy biểu tượng là anh em à, song sinh uh, made in uh, Germany đó các bạn phải nhớ nhé có hai cái biểu tượng nhá một biểu tượng một người với cả hai người là khác nhau biểu tượng hai người này là mới là chuẩn của Đức 300 năm này còn biểu tượng một người thì là chắc được khoảng là 70 năm thôi con này con à, thái hoa quả nhìn mới tôi cũng à, cảm thấy hơi run run đấy bây giờ tôi sẽ thử dùng con dao à, con này xem nào đây sử dụng con con chật gà này xé một cái mảnh giấy xem nó có ok không các bạn nghĩ rằng nó có thể xé được một tờ giấy mỏng này không cầm chắc chắc rút này đó vô cùng mềm phải chết các bạn thấy chưa của quả sốc đến tôi sẽ thử với một cái uh, cái các tơ lốc này hy sinh một cái các tơ lốc để kinh nghiệm cho các bạn một vâng, tờ hai tờ ồ sắc quá tôi nó tay chết bạn để ý rằng tôi dùng lực rất nhẹ nhá chỉ cần đặt nó xuống thôi chứ không cần phải dùng lực nhiều thấy rằng cái độ sắc bén con dao này thật là kinh khủng và con này dùng chặt gà nhá khi mà ta chặt thì cái lực của nó rất là mạnh cái gì nữa nhỉ tôi muốn thử nghiệm đây có một cái ờ, hộp máy quay này nữa tôi không biết nó có cắt dễ dàng không con này hộp đây hộp vuông nhá vì phải đặt xuống đây này my gosh. biết bên trong có gì không bên trong có thép đấy đây là súng thanh đá cho nên là tôi sợ vỡ đá nên chỗ này tôi phải cắt nhẹ nhẹ sợ mẻ đá thôi không sợ mẻ dao thì nữa tôi sẽ để lên trên cắt đây nhá các bạn có thể hình dung là nó cắt nó không có một vết gợn nào đó điều đó là một chứng tỏ con dao này rất kinh khủng cái này là do lực tay của tôi để yếu thôi cắt nó không có một cái vết uh, xước nào cả các bạn có thể thấy quá kinh khủng luôn thử sát nữa đây nào Đấy, gọt lại cho nó dễ để hình vuông cắt mà nó cũng không bị biến dạng Đấy chưa các bạn thấy một con dao vô cùng tuyệt vời này chưa và đây chính là con dao à, dùng để à, thái thịt gà mình sẽ chặt làm bốn oh my god Ôi, thằng nó tay Đấy, các anh chị ờ, cắt những cái mảnh nhỏ mà nó không bị uh, xước ra, cái là cắt giấy Bao nhiêu trong số các bạn muốn sở hữu một bộ dao tuyệt vời này? Chắc chắn là rất nhiều người. Đây anh chị xem lại nhá, biểu tượng là có anh em song sinh nhá. Made in uh, Germany, Zewaring. Đây là bộ dao uh, những người ở châu Âu thì đã quá quen thuộc với nó rồi. Và nó cũng đang uh, phát triển rất là tốt ở thị trường Việt Nam có rất là nhiều người mong muốn được sở hữu bộ dao 7 món này. <clears throat> Ờ, trên thị trường thì bộ dao 7 món này có giá khoảng à, 6 triệu rưỡi đến 7 triệu và tôi nghĩ rằng là nó chúng tôi đang à, có một cái chương trình à, khuyến mại à, vô cùng lớn ừ. sẽ dành tặng cho các bạn xem video này để tất cả các bạn xem video may mắn xem được video này và mong muốn sở hữu được một bộ dao 7 món nhé bao gồm những thứ mà tôi vừa giới thiệu chỉ với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng các bạn được sở hữu bộ dao này chúng tôi sẽ ờ, ship đến tận nhà cho các bạn tất nhiên là chương trình này của chúng tôi sẽ kéo dài ờ, không lâu cho nên là à, chúng tôi chỉ có 1.000 bộ và à, các anh chị nếu mà đặt hết thì chúng tôi sẽ tạm dừng cái chiến dịch này thì tôi cũng mong muốn là à, các anh chị ủng hộ chúng tôi à, siêu thị nhà bếp Cúc Mắc chúng tôi chuyên bán các cái sản phẩm À, nhập khẩu từ châu Âu trong đó có bếp từ máy hút mùi máy rửa bát và một số các cái à, à, đồ gia dụng khác ờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại